Xin chào ờ, tất cả anh em Ở cái ờ, clip ngày hôm nay tôi muốn ờ, hướng dẫn anh em và giới thiệu về tất cả anh em những ai mà đang làm một cái cái bộ hột tài xỉu nhẹ về cách sử dụng của cái bộ hột tài xỉu nhẹ này thì nó rất là đặc biệt cái điều đặc biệt chính là cái phần cấu tạo của cái bộ hột này đây nó là cái bộ hột tài xỉu bình thường đây là bộ hột à, hoàn toàn bình thường còn đây nó là cái bộ hột tài xỉu nhẹ tôi sẽ à, so sánh để cho anh em thấy rõ là cái sự khác biệt của giữa hai bộ hột này như thế nào điều thứ nhất nó chính là cái mặt nhất của cái bộ hột này anh em nhìn nhé anh em có thấy sự khác biệt không cái điểm thứ nhất nó chính là cái mặt à, nhất của cái bộ hột nhẹ này nó đây anh em nhìn này mặt hột của nó to hơn và cái chiều sâu của nó cũng là không sâu bằng cái bộ hột ờ, bộ hột bình thường này đây nó là cái bộ hột bình thường bộ hột bình thường này mặt nhất của nó rất là sâu và nó nhỏ còn bộ hột nhẹ này thì mặt nhất của nó thì ờ, nó rất là nông chính vì thế nên ờ, khi sử dụng cái bộ hột tài xỉu nhẹ này chúng ta có thể chế ngự được cái âm thanh nó phát ra khi nó rơi xuống đĩa đồng thời ờ, giúp cho anh em nào làm cái hoàn toàn có thể chống được cái máy phân âm hột tài xỉu bởi vì thời gian vừa qua tôi cũng nghe rất nhiều anh em phản ánh là bây giờ tay con người ta đi chơi mang rất nhiều mang theo cái máy phân âm rất là nhiều thế nên ờ, chuyện anh em ờ, làm cái bị thua điều đó là cũng không tránh khỏi được và tôi cũng đã đưa ra cái bộ hồ tài xỉu nhẹ này để nhằm mục đích chế ngự lại cái máy phân âm bởi vì cái nguyên tắc hoạt động của máy máy phân âm là khi cái hột này nó rơi xuống dĩa tạo âm thanh và khi à, nghe à, nó thu được cái âm thanh của cái mặt nhất nó rơi xuống nó hoàn toàn khác với những mặt còn lại thì nó mới à, thu về máy và tiếp theo là nó sẽ phân tích cho máy biết âm thanh đó là rung mạnh hay là rung nhẹ nếu như mà rung nhẹ thì tất nhiên là tiếng xe của nó gọi tiếng đanh nó sẽ ờ, nhiều hơn còn khi mặt lục và ngũ lục nó rơi xuống thì âm thanh của nó sẽ khác hoàn toàn đấy là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai đó chính là cái cấu tạo của nó nó nhẹ hơn cái nhựa bình thường khi chúng ta lắc cái bộ ờ, hột tài xỉu nhẹ này chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình đây nó là cái sự kết hợp của cái bộ ờ, hột tài xỉu bay mà trước kia tôi vẫn giới thiệu với anh em bởi vì cái mặt nhất này anh em nhìn thật kỹ nhé anh em nhìn thật kỹ cái mặt nhất này nó hoàn toàn cao hơn gọi là nó không giống như mặt nhất của cái hột này hột này thì mặt nhất nó rất là sâu còn hột này mặt nhất nó nông hơn bởi vì thế nên nó có thể là ờ, chống được cái ờ, tác dụng các cái ờ, những cái âm thanh nó rơi xuống nó không giống như cái bộ hột tài xỉu truyền thống trước kia với cái bộ hột này thì khi lắc chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình giữ tài hay là giữ xỉu cũng như lắc chén đi và anh em không cần phải lắc mạnh tay lắc nhẹ thôi nó hột nó vẫn đi bình thường về tăng tích thì 100% là không tang tôi xin cam đoan với anh em 100% là không tang nhé tôi sẽ soi qua cái bộ hột này dọi đèn flash thì hoàn toàn trong bình thường Đó. thử 500 thì tất nhiên là sẽ không bị dính bị hết gì rồi tôi sẽ ờ, thử qua 500 cho anh em xem rồi tôi sẽ lấy cục 500 này và thử qua cho anh em xem đây anh em nhìn hoàn toàn không dính không hết gì anh em nhé nắp dĩa hoàn toàn bình thường khi vào chơi anh em chỉ cần đưa hộp này thôi hộp này thì cam đoan với anh em 100 trăm là không tang cho dù có thử cục hít dọi đèn và thậm chí trẻ hột ra hay là ngâm nước muối thì cũng hoàn toàn bình thường đây nó là hột trợ còn đây nó là hột nhẹ trên à,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 0844 555 559 và 0983 30 4 số 2 một trong hai số điện thoại đây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem khi chúng ta lắc bình thường thì hộp đi rất là đều chén tài chén xỉu như là hộp 5 năm hộp này chúng ta có thể làm hột đấu hộp đua cũng được và tỷ lệ lên bảo của nó cũng khá là cao xỉu vẫn là xỉu này, xỉu 9 xỉu 10 này vẫn là xỉu 10 anh em chưa đi hột nào luôn bây giờ vẫn là xỉu 9 tiếp tiếp tục vẫn là số 10 này. khi lắc thì chúng ta có thể giữ hột từ 5 đến 7 chén vừa rồi tôi giữ xỉu bây giờ tôi tiếp tục sẽ lắc cho hột đi có lắc từ xỉu qua tài và ngược lại tài về xỉu đó vừa rồi là xỉu 10 bây giờ qua tài số 13 bây giờ lại xuống xỉu à? xỉu số 7 tôi sẽ lắc qua tài đó 3 5 6 tài Đấy, xỉu số 9 này, tôi lại đưa qua tài đó, tài số 11 anh em này tôi lại đưa luôn xuống xỉu đó, xỉu số 8 vừa rồi tôi đã giữ xỉu bây giờ tôi sẽ đưa qua tài và tôi sẽ tiếp tục giữ tài tài số 11 này tôi sẽ giữ tài cho anh em xem một chén tài này một hai bốn sáu hai bốn năm tài số 11 bốn bốn ba tài số 11 tiếp bốn bốn năm tài số 13 hai bốn năm tài số 11 hai năm sáu vẫn là tài Đó, bây giờ nó quay xuống uh, xỉu vừa rồi tôi cũng giữ được uh, từ khoảng uh, tầm 5 chén uh, 5 hoặc 6 là chén tài liên tiếp và bây giờ nó xuống xỉu uh, chén phản trường hợp chén phản thì tất nhiên chúng ta không thể tránh được bây giờ tôi sẽ đưa từ xỉu qua tài và tôi sẽ lắc cho giữ thêm tài thêm một vài chén nữa cho anh em xem này đó, tôi xỉu qua tài bây giờ tài số 14 này tôi sẽ giữ tài 236 ấy, tài số 11 này chuyện thế hột như này khó hột khó này tôi sẽ giữ tài cho anh em xem này 236 giữ tài Đó, 562 tiếp tục giữ tài nữa 552 này, tôi sẽ giữ thêm chắn tài nữa Đó, 664 tài số 14 này vẫn là tài số 11 này 533 đó, bây giờ số xỉu rồi khi lắc thì chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu và đi theo ý của mình đặc biệt đấy là khi lắc thì anh em thấy cái sự à, bộ hột này thì âm thanh của nó khi rơi xuống giữa này hoàn toàn khác với lại những à, bộ hột bình thường anh em không gần như là không thể nghe thấy cái à, âm thanh nó phát ra từ dĩa đấy là một cái điều rất là đặc, đặc biệt của cái bộ hột này thì anh em nào cần tìm hiểu uh, tư vấn muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ này